Ô hay nhỉ, không cho thì thôi, làm gì mà căng thế Đúng là rồng mà mắc cạn thì tôm nó dẫn mặt Hổ xuống đồng bằng, bị cho nó khinh trò Và xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên channel Không Giới Hạn New Và vẫn là mình đây, mình là MC Rương Bách Thú thân thiết của các bạn đây Không chỉ có chú chó ở đâu video có khả năng bắt nạt hổ Ở ngoài tự nhiên, có không ít động vật có thể solo và thậm chí là hạ đò ván chúa Sơn Lâm luôn Vậy thì đó là những loài động vật nào? Hãy cùng với mình tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Và còn chân chừ gì nữa, bắt đầu ngay thôi nào. Lui! Không giới hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1. Gấu Nếu bàn về loài động vật nào giỏi sống một mình thì không thể không nhắc đến gấu. Bất kể loài gấu nào, từ gấu đen, gấu nâu cho đến gấu lợn, gấu chó đều rất thích sống cuộc sống đơn độc ngoại trừ gấu mẹ nuôi gấu con và con gấu 37 độ C nữa. Những con vật ăn tạp này sở hữu khứu giác đáng kinh ngạc. Chúng có thể ngửi thấy mùi hôi nách của kẻ thù hay thức ăn từ cách xa đến hàng km. Còn cái mùi đạo đức giả của các chuyên gia tài chính đầu tư thì không phải là gấu thì tôi cũng ngửi thấy các bạn ạ. Gấu có tính cách mạnh mẽ cùng với cơ bắp đủ để khiến cho muôn loài phải khiếp sợ khi đối đầu. Ê, cái đồ đen chỉ chỉ kia đứng lại cho nào. Gì cơ? Hả? Mày chơi ai đen này? Hả? Mày làm chết tao đen này. Bố lên đánh vỡ alo rồi đi bạn ơi đúng là anh em cây khế không vào giúp một tay còn đứng ngoài cổ vũ hey xem tao cao thế này kinh không thấy cơ bắp tao nó quần cuộn rồi, giờ mày muốn sống sao vì việc đấu võ mồm thì hổ cứ phải gọi là gọi gấu lợn bằng cụ sau đó hổ quyết định ra bãi đất trống so tài cao thấp ở đây thì như chúng ta thấy là gấu lợn đang gặp rắc rối Chúa Sơn Lâm đang cố gắng lấy một ít thịt nhưng đen cho nó, đối thủ đã đen còn lắm lồng. Bố tà tà buồng trứng hai quả của hổ nó lộ ra thế kia thì để gấu lợn nó biết nó làm nhẹ một phát vào đấy thì cứ phải gọi là nấc lên luôn. Cho mày chết này! Hổ sử dụng nộ lòng cước đá gấu lợn ra ngoài. Đó là một pha tấn công vô cùng là đẹp mắt. Nhưng như thế là chưa đủ để hạ gục con vật lì lợm này. Ôi trời ơi, định mệnh! Tí nữa thì gấu sơi được buồng trứng hai quả của hổ và cái cục kết của cuộc chiến như thế nào thì các bạn xem video cũng biết rồi đấy. Vào tháng 2 năm 2010, trong quá trình kiểm tra định kỳ nơi ở của những con hổ tại khu dự trữ sinh quyển, một việc bất thường đã xảy ra. Vòng cổ định vị của con hổ Anya đã chuyển sang chế độ tử vong. Các chuyên gia nhanh chóng đến tận nơi để xác thực sự việc. Đương nhiên là tất cả mọi người đều mong đây là một sự cố, vòng cổ của Anya bị hỏng hoặc là nó bị mất ở đâu đó. Nhưng không, tất cả mọi hy vọng đều đã bị dập tắt khi họ phát hiện ra xác con hổ và kẻ ám sát con hổ này không ai khác, chính là một con gấu. Số 2. Hổ Nhưng mà thắc mắc là tại sao hổ nó lại có trong danh sách này thì điều này quá ư là đơn giản luôn. Vì hổ solo với hổ thì con nào thắng thì đương nhiên cũng là hạ gục con hổ còn lại thôi, đúng không? Hổ thì đương nhiên là cũng có hổ rít hổ rát, chúng nó thường biết về thế mạnh cũng như là chỗ hiểm của nhau, nhờ đó mà có thể tìm cách đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, để một con hổ có thể hạ đo ván đối thủ, đòi hỏi rất nhiều sự hung hăng. Bình thường, hổ không dỗi háng mà đi cà khịa nhau làm gì. Giống như các bạn bình thường có bao giờ các bạn đi cà khịa các thằng hàng xóm không? Làm gì có đúng không? Chỉ khi nào tranh chấp về các bãi nước tiểu đánh dấu lãnh thổ hoặc là tính dại gái thì chúng nó mới múc nhau so tài cao thấp. Đấy là đối với hổ đực nha, còn hổ cái chỉ cần không vừa mắt nhau thôi là hổ đực xác định ăn no đòn luôn. Vào năm 2006, một chú hổ 4 tuổi đã qua đời sau khi bị thương nghiêm trọng ở phần đầu. Con hổ gặp nạn khi các nhà chức trách của sở thú cố tình không cố ý ép nó giao phối với chị hổ cái 8 tuổi. Vì vụ phi công trẻ lái máy bay bà già này nhanh chóng bị sụp đổ. Sau khi vừa va phải ánh mắt của nhau, hai con hổ chẳng nói chẳng rằng lao vào combat luôn và cái điều này thì đương nhiên là các nhà chức trách không thể nào mà lường trước được. Một trận hỗn chiến đã xảy ra, con hổ cái đã gây thương tích nặng nề và vô tình khiến hổ được tử trận. Đúng là chết vì gái, là cái chết cực kỳ tê tái. Thôi, chúng ta chuyển sang cảnh tiếp theo. Số 3. Chăn Anaconda Anaconda là một tên siêu rắn khổng lồ ngự trị trong rừng nhiệt đới Amazon. Chúng là những quái vật khét tiếng với chiều dài hơn 6 mét và cân nặng khoảng 100 kg. Đặc biệt, chúng còn là nhân vật chính trong bộ phim cùng tên được Hollywood phát hành năm 1977. Loài chăn này được biết đến là đã hạ gục loài báo đốm sống ở nơi đây. Vì vậy, Việc ám sát một con hổ là rất khả thi, nhưng mà khổ một nỗi, hổ không công tác ở khu vực này. Và với tình hình dịch Covid đang hoành hành như hiện nay, việc đưa Chananaconda đến tỉ thí với hổ thậm chí còn khó hơn cả việc biến cờ rút thành người yêu. Tuy nhiên các bạn đừng lo, vì Chan Anaconda đã nhờ người họ hàng xa bắn ba quả đại bác không tới, đó là Chan đá đi solo thay rồi. Chan đang lượn lờ trong khu rừng thì bỗng nhiên va phải vào ánh mắt ngây thơ của hổ. À ha, lại đây càng hiện tí cho vui nhé. Chà! Hổ làm ngay một phát vào eo chăn, coi như là quả gặp mặt. Ngay lập tức, chăn phi lại định đấm hổ một cái để trả đũa thì bị hổ khóa mõm luôn. Chăn cay cú, liền sử dụng tuyệt chiêu ngàn đời ôm ấp thần trưởng. Với kinh nghiệm giả dơ thì chúa Sơn Lâm có thể dễ dàng né được. Hổ vừa cắn, vừa dùng chân để cù chăn để tránh ăn phải chiêu ôm ấp. Tức quá, chăn quyết định lùi lại lấy đà phi lên, làm một phát vào mẹn của hổ Chúa Sơn Lâm đứng hình mất 3 giây cái Ui Chan liền tận dụng cơ hội quấn quanh người hổ và siết chặt lại Hổ gào thét trong đau đớn Ê, à, anh, anh ơi, không chơi đâu bạn ơi Thôi, thôi, thôi, trả chép, trả chép, đi về, đi về, đi về Ồ, bạn một người Tớ dại chứ tớ có ngu đâu Thả bạn ra thì bạn lại vả tớ à Vừa nay đứa nào hổ báo cáo trồn nhỉ Bánh chết này Hổ dùng hết sức vận nội công hổ quyền gia truyền Nhưng tất cả đều vô còn nhà mà dùng Nhìn Hổ đúng tội, cơ mà thôi cũng kệ, hôm nay đúng là đèn cho nó. Diễn rất nhiệt tình từ đầu đến cuối mà vẫn phải bỏ mạng. Thôi thì cố nốt em ạ, chắc là chết vài ba mạng nữa thôi mà. Chúng ta cũng tiếp tục chuyển sang đến nhân vật tiếp theo. Số 4. Cá sấu Nói cho công bằng ấy thì cá sấu là ứng cử viên sáng giá nhất trong việc hạ gục hổ. Một bên là chúa tể đầm lầy và bên kia là chúa sơn lâm Tuy nhiên với cái bản tính máu nguội thì cá sấu không ngần ngại tấn công và làm gọi bất kỳ kẻ nào dám lại gần trong khu vực chúng cai quản, kể cả là sư tử thì cũng không phải là ngoại lệ. Hầu hết các loài động vật đều không so sánh được với cá sấu vì chúng được trang bị một làn da cứng rắn, ngay cả những bộ hàm sắc nhọn cũng khó có thể vượt qua. Cá sấu còn sở hữu một cái miệng rộng trà bá có thể khập con mồi chỉ trong một phát. Như các bạn đã xem trong những video lần trước ý, thì may ra có con hả mã là nó vả được cá sấu thôi. Cá sấu yêu thích lôi đánh phục kích, cứ tầm ngầm tầm ngầm dưới nước rồi bất chợt lao lên ngoạm con mồi yêu dấu một phát, xong lại thả xuống nước mở lèm. Cá sấu hiếm khi bỏ lỡ con mồi vì chúng sở hữu một cái miệng rộng với răng sắc nhọn, cùng lực cắn vượt trội có thể lên đến 22.000 Newton, mạnh hơn cả cú cắn của cá mập trắng. Trên hòn đảo Ba Ban của Ấn Độ, một con hổ được tìm thấy trong tình trạng thiếp lâm sàng gần bờ của hồ nước. Con hổ tội nghiệp đã chịu nhiều vết cắn của cá sấu đầu gấu. Vết cắn dữ dội đến mức khiến cho hổ bị chật khớp, xé toạc xương đùi và chân sau. Ngoài ra, mọi người còn tìm thấy hơn 25 dấu răng tha thu các thứ xung quanh người con hổ. Một kết cục thực sự là bi thảm. Còn các bạn muốn biết nguyên nhân vì sao thì nhờ anh edit tua lại ngược thời gian trở lại vào chiều hôm trước nhé. Đây rồi, đây rồi. Hổ đang thơ thần nhặt lá đá ống bờ thì phát hiện ra cá sấu vừa bắt được một em hiêu béo múp. Hổ mon men xuống nước xin ăn. Bạn ơi, bạn chị ơi, Ê, tình hình dịch khó khăn quá thì cho mình xin tí thiện nhá. Xin chở cái gì? Khó thì khó chung thì xin cái gì? Khó làm thì mới có ăn chứ ngồi đấy mà tỉa nề thì đòi có ăn. Vả cho cái. Đúng là cái đồ tham lam. mà nhớ mắt tao đấy. Hổ cay quá liền lên bờ nằm nhưng mà mắt vẫn cứ đắm đuối nhìn con hiêu và chờ thời cơ. Nhân lúc cá sấu đi rửa mình, hổ máu liều nhiều hơn máu chó. Nó thả mình xuống dòng H2O rồi lao nhanh về phía con hiêu. Nhanh như chớp, hổ thả hiêu lên bờ. Nhưng mà đời đâu như là mơ, Đi được nửa đường thì út tà tà Cá sấu phát hiện rồi nha Chuyện gì đến cũng phải đến thôi Ở dưới nước thì hổ có mọc thêm cánh Cũng không có cửa với cá sấu đầu gấu Và cách cục kết của chúa Sơn Lâm như thế nào Thì các bạn cũng biết rồi đấy Phải nói là hổ ghen cay ghét đắng cá sấu nha à, Chơi thế này thì chịu rồi Thôi thì chuyển